duyên ngắp lòng ta trái tim rộng lớn không gian trong đôi mắt sầu lòng bầu trời riêng ta dù ca nhắc ngang đường xa nhắc ngang xa nhìn từng chiếc lá hoa bay rụng rời ngoài kia